Chúng mình cùng mở trang số 7 phần luyện tập và tiếp tục đến bài số 2 tính giá trị của biểu thức. Tương tự với bài học trước cô đã giảng thì ở phần này mình sẽ có biểu thức A 35 cộng 3 nhân n với n bằng 7. Mình chỉ việc thay n bằng 7 vào biểu thức này thì chúng mình sẽ được một biểu thức tương tự bằng 3 nhân 10 và mình sẽ tính là nhân chia trước cộng trừ sau bằng 35 cộng với 3 nhân 7 bằng 21 và bằng 5 cộng 1 bằng 6 3 cộng 2 bằng 5 Vậy giá trị này bằng 56 Tiếp đến mình có 237 trừ 66 cộng x với x bằng 4 Vậy thì mình sẽ được bằng 237 trừ mở ngoặc 66 cộng 34 bằng 237 trừ ở bình thức này mình sẽ tính là trong ngoặc trước 6 cộng 4 bằng 10 biết không nhớ 1 6 cộng 3 bằng 9 nhớ 1 bằng 10 vậy thì mình sẽ bằng là 237 trừ 100 bằng 137 tương tự mình có ở điểm thức này 168 trừ m nhân 5 với m bằng 9. Vậy thì mình sẽ bằng là 168 trừ 9 nhân 5 bằng ở đây mình sẽ tính nhân chia trước cộng trừ sau bằng 168 trừ 45 và bằng 8 trừ 5 bằng 3 6 trừ 4 bằng 2 bằng 123 Cuối cùng 37 nhân với 10 hoặc 18 chia y với y bằng 2 Vậy gì sẽ được là 37 nhân với 18 chia 2 Mình tính trong ngoặc trước Vậy thì 18 chia 2 được 9 37 nhân 9 bằng 9 nhân 7 63 viết 3 nhớ 6 9 nhân 3 27 cộng với 6 bằng 33 Chúng ta được kết quả như trên bảng vậy thì các bạn ở đây đã có ai làm xong và làm đúng hết chưa nào à các bạn làm đúng hết rồi đúng không ạ vì bài này rất là đơn giản à, chúng mình chỉ cần thay n bằng 7 bằng chúng mình chỉ cần thay m bằng 9 hoặc là x bằng 34 hoặc y bằng 9 vào biểu thức nữa là xong bài này rất đơn giản